phỏ phát bóng hướng chạy chuẩn bị Ván đấu bắt đầu. Tốt. Tuyệt vời rồi. Bóng lại trả lời điểm cho hưng khó một câu Đánh của ông Vịnh à cơ hội điểm cho vương phổ hai không lăn bóng đừng đá để vào mặt rồi ba đèo đóng chân cho là lỗi là đúng rồi không có trách nhau điểm luôn chạy một hai đi chết tốt đẹp lắm chết đi rồi điểm cho thôn đỏ ba một nó hôn to đấy mình nghe tiếng rồi đã đây đã được chưa quá hay luôn điểm cho thôn bổ bốn một

không có đội nào phải thắc mắc cái gì cả à. điểm nó tôn chạy ba năm báo cáo với các bác là sắp chạy người ta không đánh xếp thứ ba đâu đánh xếp thứ ba nhường cho đội bạn Quá đẹp luôn. Kiên. Đúng rồi. Tránh thằng Kiên ơi, Kiên ơi. Rồi. Thành công. Điểm cho Kiên Vũ 6-3. cơ hội Dạ. Đập bóng quá đẹp. Điểm với tuấn khổ 7 3. Mà nó nó lấy ba Nào. Nào bốn bảy chắn đi chắn đi phải chắn nó đi Yeah, chắn lại. Yeah. Oh.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 Điểm của tôi chạy 6, 8 Đấy, lên đấy, lên đấy Vai Rồi Không được rồi Cuối cùng vẫn ăn Điểm ở thôn phổ 96 Why? Đẻ với con phỏ 18 Thôi thủ chéo đây, chuyên hai đây Thôi bỏ đi Thôi Máu ngoài chân, điểm cho con trai 9 10 dành giật từng quả một rất hay Ngồi đây nha Máu chạm tay chắn ra ngoài Điểm cho tuân phổ một chín. lên. Nếu mà như thế thì anh nào cao anh thắng. Điểm cho tốt chạy 10 11. Đồ dài rồi. trơn trơn trơn sân nó trơn nó còn em làm. tuyệt vời thế rồi. Hai. Cười. Ôi giời. rồi. Hai đánh lắm. Đẹp rồi. Sân đi trơn bọn này hết. Hai đánh lắm. Rồi. Điểm cho thôn mười hai, mười. đẹp nhưng mà không nhìn không ăn bởi vì nhìn được rồi điểm hơn con người ba người nhanh tay chưa lên tập đi đánh hai trận rồi này đánh một trận nữa là hết con mình là bốn điểm ba điểm nó cứ chạy 11 15 thôi cái là nếu ở đây à nếu nếu cứ bình tĩnh đi lấy điểm từ từ vào ôi giời bắt quả ác ấy, ôi cơ hội hay tốt hay rồi cứu quá tốt luôn bóng quá hay ôi ngoài điểm đơn tài 12 15 Rồi. Rồi. Ôi giời mày thế thấp quá. bây giờ thả là quan sát cả tay cả chân lại là phải có cái tấm mút đấy là tấm mút bớt thân lên trơn đấy Yeah vào giỏ nó cứ hơi với tí là được thành công nó trơn nó chạy 13 16 nó hơi với tí là hốt không em nam nó trơn sân quả nãy sân không trơn là nó cứu được nó vói vói cái này chịu chết báo hiền rồi báo hiền rồi cơ hội đoàn của vào sân ờ, là quả lao chuẩn điểm cho công trại 14 16 Quá tốt Cơ hội rồi Quá tốt Tiếp cố lên Hai chân Điểm cho công trại 15 16 rồi à, tuân cổ xin là cô ý cả thế mà tuôn chạy nó đóng cái à, chân nó là 5 cái đinh 10 Thế là nó là chân Trận đấu bắt đầu <coughs> Ăn luôn này Yeah Đấy chú ý bắt không Đéo thân khổ 17 15 Cái này mình đây nó phải nuôi to thì cần phải mua ba hiệp rồi ba hiệp rồi tốt đẹp lắm rồi đẹp rồi, thủ quá tốt luôn quả nào không thủ như thế khó rồi thủ khe đấy nè, nó 85 khe đấy, đúng đúng rồi, nó cắt lên như có gì đâu mà thấy đâu được không à cái khe đó tốt cứu bóng rất tuyệt vời kia cô một lời hôm mưa gió bão bùng này khoánh như thế rồi đây là vợ ghế mà không bắt cái gì bỗng bỗng bỗng quá quá này thôi thôi lại bao nhiêu thôi trời biết làm gì được quá rồi hai một một một một cái chán rồi chạm vào tay là chị vào tay chắn ra ngoài điểm với con của 19 15 nói đi chung lại đây trồn lắm điểm với con hai mươi mười lăm Good. Ui giời, không đập được dí. hai, hai Diên. Quá đẹp. Ui giời. Đập bóng ra ngoài điểm nó thôi của hai mươi 21 15. Ông bà bỏ bỏ trận à? Hỏng Nếu mà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 bây giờ là chúng ta tập trung đánh bóng cái nhìn họ ở đâu tập trung đi hai mươi hai mười lăm Yeah. đang mới được có hai điểm hỏng rồi hỏng rồi đây rồi trận này một thua thì là chị là được 3 điểm 3 điểm chơi điểm điểm điểm cho tôi chạy 16 23 không có gì nữa không lo hai đội bình tĩnh nào mới chờ này Máu rồi cơ hội rồi hình như hài ra ngoài lại cứu vào đẹp là đơn cổ 24 16 30 chưa phải là tết hai đội bình tĩnh nào cái này mà lật ngược được mới chưa rồi về thôi chọn chọn cũng ra cũng ra chuyện lửa quá mười bảy mười bốn hai bốn cơ hội rồi ôi giời ơi ôi tốt <laughs> mười tám đấy không đập Lên biển ơi à nó còn quả nữa gì thế thì không đánh điểm nó tốt chạy 19 chín bốn mẹ nó bóng tròn này bóng chuyền nó hay lên một giây lắm hơn à, cách khoảng cách quá xa nguyên nội hội ý đã tắt hết rồi hưng phấn à? rồi Ăn để điều tiếp luôn Điểm và thôn chạy 20 24 21 mà nó lại hội ý quá ăn quả này là nó lại hội ý thịt luôn Tới đây, tới đây. Đói. hai mươi lăm hai mươi